các bạn học viên thân mến. Ngày nay tiếng Anh không còn xa lạ với người dân Cà Mau. Với các lứa tuổi khác nhau, đặc biệt nhà trường đào tạo tiếng Anh mẫu giáo từ 4 đến 6 tuổi. Là khóa học tiếng Anh được thiết kế riêng cho các bé mẫu giáo từ 4 đến 6 tuổi với chương trình học vui nhộn, lồng ghép giữa học và chơi để các bé phát triển thể chất, năng khiếu ngoại ngữ với những nội dung đặc biệt phù hợp với lứa tuổi Chương trình sẽ tạo nền tảng cơ bản cho các bé phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh sau này. Khóa học này giúp bé làm quen với tiếng Anh và hình thành thói quen học tiếng Anh ngay từ khi bắt đầu đến trường, phát âm giọng chuẩn của Mỹ và khả năng phản xạ tiếng Anh ngay từ khi còn nhỏ. Mạnh dạng, tự tin và năng động khi, khi đứng trước đám đông, nhất là khi tiếp xúc với người nước ngoài tạo bước đệm vững chắc để bé bước lên những lớp tiếng Anh cấp độ cao hơn. Toàn bộ khóa học được giảng dạy bằng bộ giáo trình của Mỹ theo một hệ thống từ cấp độ nhỏ đến lớn. Đặc biệt, dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi từ 4 đến 6 tuổi giúp bé làm quen và phát triển tiếng Anh từ một nền tảng vững chắc. Chương trình học từ vựng đầy hứng thú thông qua những hình ảnh minh họa vui nhộn, dễ hiểu, các trò chơi ghép tên đồ vật con vật dễ thương, trái cây để các bé có thể nhớ từ vựng ngay từ trên lớp. Dạy các bài hát, các câu chuyện thiếu nhi bằng tiếng Anh rồi cho bé biểu diễn trước thầy cô, bạn bè. Xem phim hoạt hình thiếu nhi bằng tiếng Anh, sau đó cho bé kể lại tên các nhân vật trong phim để tập cho bé kỹ năng ghi nhớ. Dạy cho bé phát âm và sử dụng một số câu giao tiếp từ đơn giản đến khó hơn để tập và tăng cường khả năng phản xạ tiếng Anh cho bé. Ngoài giáo trình trên lớp, bé còn có sách luyện tập ngữ pháp riêng ở nhà, giúp bé trao dồi khả năng văn phạm tiếng Anh. Với phương châm quan tâm đến thành công của bạn, Mỹ Úc luôn áp dụng phương pháp dạy và học thực dụng, giáo trình được cập nhật mới nhất và hiệu quả nhất cho tất cả các chương trình đào tạo. 100% giáo viên chuyên môn giỏi Kinh nghiệm giảng dạy trẻ nhỏ tại các trường công lập tại Anh, Mỹ được tuyển dụng, huấn luyện và kiểm định chất lượng bởi Mỹ Úc. Ngoài ra, bé yêu của bạn còn được chăm sóc chu đáo, tận tình bởi đội ngũ nhân viên trợ giảng nhiệt huyết của Mỹ Úc. Trợ giảng sẽ theo sát mỗi ngày trên lớp, theo dõi các bé về mọi mặt, học tập, sức khỏe, tinh thần và là sợi dây liên kết uy tín nhất để bạn hoàn toàn yên tâm về bé. Văn phòng đại diện tầng 1 137A đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Cà Mau Hoặc trường Mỹ Úc, địa chỉ 89 Hoa Lư, phường 9, Cà Mau Điện thoại 07803 525566 07803 526677 Hotline 0915 800 867 Chân thành cảm ơn